Xin chào tất cả anh em Với công nghệ chơi tài xỉu, đánh tài xỉu hiện nay thì có một cái công nghệ là như anh em đã biết đấy Có thể là một số anh em đã biết, một số anh em cũng chưa biết Đó là sử dụng một cái bộ sản phẩm soi xuyên qua nắp Chỉ cần một cái à, khi anh em đi làm cái hoặc làm tay em mình chỉ đưa được một cái nắp này vào Đây nó là một cái nắp hoàn toàn bình thường như bao nắp khác đã được tôi ờ, cơ sở chúng tôi quấn băng keo và kín ờ, hết toàn bộ cái nắp này cái nắp này thì nó không phải là nắp ờ, camera cũng không phải là uh, nắp gì cả nói chung là đây nó là một cái nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé khi đi chơi anh em chỉ cần đưa một cái nắp này vào và sử dụng một cái thiết bị soi cái thiết bị soi có thể bao gồm là một cái điện thoại hay là một cái đồng hồ thậm chí là một cái ví hoặc là một cái áo một cái à, nón hay gọi là mũ đây là những cái thiết bị sử dụng cho anh em à, phục vụ cho anh em đi à, mặc ăn mặc hoặc là cho tất cả mọi cái đều hoàn toàn bình thường so với lại những cái đồ dùng cá nhân của anh em thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái bộ sản phẩm đó chính là một cái đồng hồ để có thể soi xuyên qua nắp đây nó là một cái nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé không phải nắp camera để chứng minh điều đó ấy, thì trước tiên tôi sẽ lấy nước tôi đổ vào cái nắp này nếu như nó là một cái nắp camera thì tất nhiên nó sẽ bị cháy đúng không đây bây giờ tôi sẽ lại dùng ly nước này tôi đổ vào trong cái nắp này vì anh em biết đấy đồ điện tử đúng không đồ điện tử mà cho vào nước thì tất nhiên là nó sẽ bị cháy rồi Đó. bây giờ khi đổ nước vào xong bây giờ tôi sẽ test thử cái ờ, đồng hồ và cái nắp đồng hồ vẫn hoạt động bình thường bây giờ sau khi thử đã ờ, thử xong rồi tôi sẽ dùng cái đổ nước đi và tôi dùng cái đồng hồ để tôi soi thử cho anh em xem đây là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn không tan Đó. bây giờ tôi sẽ soi thử đèn cho anh em xem nhé bây giờ soi thử đèn hột à, nắp và dĩa đây nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé Đó, anh em nhìn, nhìn kỹ nhé hột hoàn toàn không có gì khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một cái nắp vào thôi còn dĩa hột của người ta dĩa hột như nào à, tôi không quan trọng chỉ cần với một cái nắp bây giờ khi à, <clears throat> tôi đeo cái đồng hồ vào và tôi có một cái công tắc ở đây đồng hồ vẫn chạy bình thường anh em nhé kịp giờ phút giây vẫn chạy bình thường nhé đây có một hai công tắc này. một cái là mở và một cái là tắt cái này là bật này cái bên trên này là tắt bây giờ tôi đã sẽ bật cái đồng hồ lên và tôi lắc thử bên ngoài chúng ta sẽ sử dụng một cái màn hình điện thoại như thế này đó một cái màn hình điện thoại để mình nhìn vào có là chúng ta cần có hai người một người là một người ngồi làm cái sẽ đeo cái đồng hồ này và một người ngồi bên ngoài sẽ cầm cái điện thoại này để coi bên trong giống như là chơi nắp camera gọi để coi bên trong nó là tài hay xỉu để chúng ta có thể biết được và chúng ta đánh đó là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn không tang nắp này cũng hoàn toàn không tang đây tôi sẽ thử cho anh em xem Đó. như tiếng này anh em nhìn rõ ba 336 rồi do cái ờ, đây anh em nhìn rõ không? đó đúng 336 triệu như tiếng này 236 ấy. anh em nhìn đó. có thể là ở trên cái màn hình uh, anh em đang coi thì nó nhìn nó như thế nhưng mà khi anh em cầm thực tế thì nó rất là rõ đó, 236 nhé đó, như tiếng này 556 ấy 556 đây như tiếng này 554 anh em chỉ cần vào chơi anh em cầm đeo một cái đồng hồ như này thôi 554 này đó tiếp tục tôi sẽ lắc lại đó, anh em nhìn thấy hột bên trong còn đang nhảy luôn 135 đó 5 4 5 6 anh em nhé anh em nhìn rất rõ nhé. bây giờ tôi sẽ tắt cái đồng hồ đi bên cạnh đó tôi sẽ giới thiệu luôn với anh em một cái thiết bị khác ngoài đồng hồ ra đó chính là một cái ờ, điện thoại cái này là phục vụ cho anh em nào làm tay ờ, em không phải làm tay cái về cái nguyên lý của hoạt động của chiếc điện thoại này thì nó cũng giống như cái đồng hồ thôi nhưng mà khoảng cách nó xa hơn từ 8 ừ. tấc cho đến 1 mét là anh em có thể soi thấy được rồi do cái à, điện thoại này nó đang à, hết pin nên là tôi à, không thể test cho anh em được bây giờ tôi sử dụng cái đồng hồ anh em nhìn rất là rõ về cái điện thoại và cái đồng hồ thì hai cái nó như nhau cả thôi tác dụng và tính năng nó như nhau một một hai à, một hai bốn xin lỗi một bốn một đó còn cái nắp này thì hoàn toàn bình thường không có tăng tích gì cả vừa rồi tôi hướng dẫn cho anh em về cách thức hoạt động và cách sử dụng của chiếc máy à, quét công nghệ cao khi anh em à, chơi tài xỉu còn tôi nói luôn với anh em này cái cách mà dùng điện thoại à, xin à, lỗi dùng kính áp tròng ấy mà soi xuyên qua nắp tài xỉu nhìn xuyên qua nắp thì cả đấy là hoàn toàn không có anh em nhé đến bản thân tôi là một người là bán hàng cũng à, khá lâu năm trong lĩnh vực này nhưng mà tôi khẳng định cái với anh em điều đó là không có chỉ có nắp camera hoặc là rồi sử dụng chúng ta sử dụng cái thiết bị này đây gọi là cái máy quét để à, soi xuyên qua nắp tài xỉu thôi